Tạng sáng 29 tháng 9 rất đông người thân nam sinh Nguyễn Cao S. Sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bị sát hại ở bãi đất hoang phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tập trung rất đông ngoài trung tâm pháp y Hà Nội. S. Hành nghề tài xế xe ôm công nghệ trên ứng dụng Grab được xác định đã bị sát hại trước đó 2 ngày. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã đưa thi thể nạn nhân về trung tâm pháp y Hà Nội khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân. Kể từ khi nghe tin S Bị sát hại người thân đau đớn tột cùng, gào khóc thảm thiết bên ngoài. Mẹ và chị gái nạn nhân suy sụp nằm gục, mọi người trong gia đình phải túc trực bên cạnh. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Phùng Văn Tấn sinh năm 1985, anh của anh S. Cho biết cả ngày 28 tháng 9 sau khi trình báo công an về việc S. Mất tích bí ẩn, anh cùng mọi người trong gia đình đã chia nhau tìm kiếm. Mong muốn của gia đình tôi là tìm được em sớm nhất. Từ hình ảnh cuối cùng S, chụp gửi cho bạn, đó là lúc chuẩn bị chở hai vị khách từ Mỹ Đình đi cổ nhuế. Sau đó S, còn gửi thêm hình ảnh vị trí đoạn đường vắng, ghi lại những cống bê tông ở đoạn đường vắng. Gia đình tôi chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm, cùng với đó hỏi người dân địa phương. Qua hỏi những người hút cát ở đê sông Hồng, thì họ nói hình ảnh này rất quen. Và chỉ chúng tôi đến khu vực khu đường vắng. Gần một hồ câu có công trường thi công vắng người qua lại, anh Tấn nhớ lại. Anh Tấn cùng mọi người tìm kiếm cả buổi sáng, nhưng không có thông tin gì. Đến trưa cùng ngày, anh cũng tìm được vị trí khu đổ bê tông, giống hình ảnh em trai gửi cho bạn trước đó. Anh và mọi người tản ra tìm. Khu vực này cỏ um tùm nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lúc đi vào tôi không phát hiện ra gì nhưng khi đi ra tôi vô tình đá phải chiếc dép tông. Tôi nhìn xuống liền nói đúng dép của S. Đây rồi, vì dép của em có viền màu xanh. Lúc này tôi cùng mọi người liền báo công an ra tìm kiếm. Đến khoảng gần 18 giờ chiều, công an đã tìm thấy thi thể của S. Nhìn thấy thi thể em tôi rụng rời chân tay. Trên đầu em vẫn đội chiếc mũ Grab tư thế nằm úp. Kiểm tra thì chiếc xe máy cùng điện thoại của em, không còn nữa chỉ còn ví tiền. Anh Tấn xót xa, người anh trai này cho biết S, hiện đang là sinh viên năm nhất, trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội ở đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Nam sinh này đi học từ đầu tháng 9 đến nay, S, mới mua chiếc xe máy hơn 40 triệu đồng để đi học. Và chạy thêm Grab được một vài tháng nay, để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học tập đỡ đần cho mẹ. Khổ thân em, em tôi là người hiền lành. Mẹ S, và bố ruột của tôi đều trải qua một đời vợ chồng đến với nhau. Dù mới gặp em ấy ít lần nhưng tôi rất quý mến. Cả một tương lai phía trước còn dài vậy mà. Anh Tấn buồn bã nói. Anh Tấn kể trước khi chở khách rồi bị sát hại ép. Còn chụp ảnh gửi về cho bạn cùng phòng. Và người bạn gái mới quen rồi dặn nếu không thấy về thì báo công an. Đêm hôm thấy không lành vậy mà em trai mình vẫn đồng ý chở. S. Mới ra ngoài Hà Nội vừa làm vừa học ít va chạm nên không nghĩ được hậu quả khó lường. Giờ gia đình tôi chỉ mong sớm bắt được đối tượng gây án để trừng trị theo pháp luật. Có như thế mới nguôi ngoai phần nào, nỗi đau gia đình đang phải gánh chịu, anh Tấn bày tỏ thêm. Đến sáng ngày 29 tháng 9, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y, gia đình sẽ đưa thi thể nam sinh xấu số về Nghĩa Trang Văn Điển hỏa táng. Sau đó đưa di cốt của nam sinh về quê nội, ở huyện xã Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa mai táng. Tối 28 tháng 9, một lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam tài xế xe ôm công nghệ Grab bị sát hại. Tại khu vực bãi hoang gần công trường, bước đầu công an nhận định nạn nhân đã bị sát hại thời điểm bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó. Hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.